tôi đi bán gì chúng tôi đau cổ rồi đau cổ rồi tấm mày á mới biết đi á mà vậy đó mới biết, à, mới biết đi lần đầu tiên luôn mà vậy đó trời ơi <laughs> đi vòng vòng ai chưa quay phim hết mà đứng lên đi đi ờ đi chơi cầm cầm đi cầm cầm cái này nổi luôn mấy bộ giỡn hả tao mày rồi cầm rồi đi lên mẹ cầm tao mày ơi lại cho mẹ đi ờ, cầm lại cho mẹ đi <laughs> đi giúp sạch à, lại cho mẹ nè mẹ nè lại cho mẹ cho mẹ nè cho mẹ kìa cầm lại cho mẹ kìa dạ. nói gì vậy đi như sẵn à tiếp thôi cầm lại đưa mẹ kìa cầm này đưa mẹ đi kìa mẹ ngồi đấy kìa ừ đi đi à? ừ nay cho mẹ đi ấy <laughs> trời ơi mày tụi mày mẹ kêu kìa mẹ kén vô